vì buồn sai một người quá nhân thân. đừng vì yêu anh chỉ càng thêm sai qua để bản thân tại sao không tin anh để hôm nay trong em xa nông nỗi đây anh không phải không phải thương hại em anh chỉ muốn cho ta thêm một lần nữa cơ hội vào trong bóng tối thay anh vì em đâu hay ai kia như thế nào người ta mới đây thôi làm sao yêu cho em vào anh lầm tin yêu anh chẳng còn tin anh đến sợ phải ôm anh sự vấp ngã sẽ khiến em một lần nữa mạnh mẽ tiếp tục một cuộc sống không có anh